đây các bạn này trên cái vườn này thì cũng sai không kém như là phần ở sân cũng sai không kém đây quả cũng đồng đều mã cũng vàng óng và sau đây ta di chuyển sang cái vườn à, tiếp tục cái vườn thứ ba kìa một à, vườn ở phía bên à, phải bên trái nhà một vườn ở giữa nhà sân nhà và một vườn ở phía bên tay phải mời các bạn xem Mầm thích nhỉ? Vâng quả đều mà đẹp mã bóng đấy, mịn như này nhỉ này, non này cầm này nặng chừng chịch đây đấy. Đấy, chắc quả này thì cân chắc không không không mình cân cũng phải chín lại chín lại à. Vâng mời các bạn đến với một vườn bưởi mà chúng tôi tạm đặt tên là vườn bưởi có giá là mấy chục triệu tức là mấy chục triệu là bao gồm đánh cả gốc lẫn cả quả trên một cây nhưng chủ vườn không bán và vườn bưởi này à, đang ở thôn thôn xóm 7 thôn Tráng Việt ạ. Thôn 7 à, Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội các bạn ạ. Đây. Đây là vườn bưởi, bưởi này đoán năm nay là phải bao nhiêu tiền? Năm nay thì vườn bưởi này là phải ngót tỷ vài nhỉ? Có. Năm ngoái đã năm ngoái là được 7 800, năm ngoái là được khoảng gần 800 rồi. Năm ngoái được gần 800. Vâng. Thế thì năm nay chắc chắn là phải được 1 tỷ bởi vì cái năm nay hơn 900 900 một tỷ. <laughs> cái hoa này vâng. nha, cô vẽ vẽ là cô rác rồi. 900 là chắc rồi. Vâng, chắc là 8 chắc Đây vâng. này nhưng mà xin hỏi cả bạn nhé, bạn là ở Cực Lộc Mê Linh. Thì năm nay khi mà Si đi thăm vừa gửi này thì bạn có chương trình sử dụng phân phân Smith không ạ? Nói thật là hôm nay đi thăm vườn bưởi này thì tôi không muốn về Không muốn về Lần này nó về thì chắc chắn là 100% tôi phải sử dụng phân bón Philips <laughs> rồi rất là cảm ơn và hãy dùng đi để kiếm một tỷ tôi tại vì tôi chưa thấy được cái bưởi kiếm được thế nào tôi chưa thấy những vườn bưởi này bao giờ như thế này tôi về tôi không về được nhà tôi không có bưởi nhưng mà nhà tôi chỉ dùng thân còn uh, ờ, những à, phần đầu trâu này kia thôi nhưng mà không ăn đua quả thì dùng hết quả thì à, nhỏ quả thì to quả thì bột những cái vườn bưởi này nó đều á chỉ có 9 với 10 thôi ui dạ ăn rồi thì ngon đúng không ngon quả tôi ăn nước đầu muối thì chán lắm không ngon không ngon này đâu rồi lần này mình về thì mình sẽ này chắc chắn 100 phần trăm cũng có 120 cây đúng không 120 cây 110 cây kiếm 500 triệu rồi đây các bạn này à, bưởi đây là đang có giá là 45.000 tại vườn ạ cháu nói to lên một cái nào 45.000 tại vườn ạ 45.000 tại vườn một quả các bạn nhé và đây bạn đánh giá là tỷ lệ bưởi loại thì như thế nào ít lắm các bạn ạ đây rất ít bưởi loại đây không đáng kể các bạn ạ bưởi này thì bưởi này có một chín một mười làm sao mà có loại đúng rồi không không thể có loại được các bạn chín mươi người nào sao có loại đấy chị thấy đẹp không đến có khi bằng hàng trăm cây như thế này chắc là cũng được một vài quả bằng nắm tay thôi đúng rồi không không không, không đáng, không đáng kể Vâng. Đây đúng là mắt thấy này. Loại cũng 30 nghìn đúng không? 30 nghìn. Vâng. Và chị Mọi người không biết Silic thì bạn lấy dựng cái bao phân kia Bạn dựng bao phân này lên để cho mọi người biết nào. Nào. Đây. Đây này mình đây chính là phân bón này các bạn ạ Cứ đến ờ, nhà Hương mê linh nhé Vâng, bạn Hương bạn có thể nói điện thoại đi ạ Tôi ờ, xin nói mấy lời về cái dòng phân này Phân này thì ờ, đúng thật sự là tôi đã đưa về cho bà con là 5 năm rồi Nhưng mà để mà trải nghiệm trên các vườn bưởi thì cách đây khoảng 3 năm Là chúng tôi đã được khách hàng trả lời rất là nhiều và họ để đến mua cái cửa hàng của tôi thực sự là là, là tôi cũng không ngờ là tại sao họ lại mua nhiều đến thế thậm chí thậm chí nhé chị ơi chị chị ở Bắc Giang nhưng mà chính ở Bắc Giang gọi điện cho em để lấy phân của em công ty hiện nay chuyển về Bắc Ninh rồi à, vâng, vâng đấy giới thiệu công ty là ở Bắc Ninh còn à, đại lý của tôi và hai chị em tôi đã đồng hành với nhau 5 năm rồi từ ngày bắt đầu thành lập công ty là tôi rất là mong đặc biệt là tất cả bà con ở trên đất nước Việt Nam này và đặc biệt muốn lưu ý một chút nhất đó là hiện Mê Linh mình <laughs> cố gắng hãy sử dụng à, phân silic trên mọi cây trồng đặc biệt là cây bưởi để cùng làm giàu nông dân hãy cùng làm giàu giống như anh Thành Trung một vườn bưởi chỉ hơn 100 cây thôi mà kiếm tới gần một tỷ phải nói đây là cái điều mơ ước của những nông dân thực sự là rất là cảm ơn chị đã mang đến một dòng rất là quý cho bà con cảm ơn cô giáo ờ, Lan Hương rất là có tâm huyết với ngành và đã mang phân đến cho vườn bưởi xinh đẹp này và uh, các bạn ơi nếu như các bạn không tin về phân của chúng tôi thì mời các bạn đến tận nơi vườn bưởi này để chúng ta ăn thử một múi rồi các bạn cảm nhận được cái chất lượng phân của chúng tôi ngon uh, tức là phân tạo cho bưởi ngon và bưởi uh, thương hiệu và cái cái cái cái độ thơm cũng như là cái độ hấp dẫn trên bưởi như thế nào thì mời các bạn đến tận vườn để chứng kiến và có một số bạn nói rằng là chúng tôi ờ, nói quá lên rồi ờ, bưởi nhạt đẹp nhưng mà thực tế các bạn đã ăn đâu mà biết là nhạt chúng ta phải đến tận vườn mà ngày hôm nay chúng tôi quay cái video này thì chúng tôi có thông báo trên trang YouTube cũng như là trên trang fanpage là mời các bạn cộng đồng mạng trên toàn quốc đến thăm cái vườn bưởi này để trải nghiệm và các bạn ăn bao nhiêu chúng tôi sẵn sàng mua của chủ vườn để cho các bạn thưởng thức để các bạn cảm nhận được cái chất lượng bưởi ngon và và uh, bưởi đẹp như nào và cái uh, cũng như là bể này thì ở đây chủ vườn hoàn toàn không mọc nhưng mà mã vàng hơn là quế sơn các bạn ạ mã vàng như quế sơn này và đây chúng tôi lay thoải mái không dụng các bạn này lay thoải mái không dụng các bạn này đây như thế này không dụng không dụng không dụng không dụng đấy và trên những cái cây mà nó đeo gần chục quả như thế này những cái cành đeo chục quả như này nhưng mà nó không gãy các bạn này những cái cành nhỏ như này thôi cái cành nhỏ đây cái một cái cành nhỏ này thôi mà đeo nó đeo tới khoảng hơn mười mấy quả bưởi như này mà hoàn toàn không dễ thì chứng tỏ rằng cái phân này nó có chức năng như là làm dai cuống các bạn ạ làm dai cuống làm dẻo canh, làm dai cuống làm dẻo canh cho nên là nó mới không bị rụng nó không bị rụng và trong khi trên một cây nó đeo hàng hai ba trăm quả như thế này nhưng mà lá của nó vẫn hoàn vẫn đẹp các bạn ạ đây tôi có thể bẻ một cái một cái cành lá như này đây các bạn này lá của nó đây đây lá này lá xanh đen các bạn này xanh đen mướt quả vàng óng và thân cây thân cây rất đẹp không sần sù một chút nào bạn này không sần sù và về đây thì vào đây thì vườn bưởi này đẹp đến không thể về được đấy, đấy không thể để về được các bạn ạ đẹp quá mà lám chàm thì rất ít và bưởi loại cũng rất ít đấy mẫu mã thì tuyệt vời dáng thì cân chuẩn và cái quy trình bón thì bón rất ít phân các bạn ạ nó cái lượng phân xinic nó cũng không đáng kể những cái chùm mà nó lên tới 10 quả mười mấy quả như này nhưng mà không dụng bây giờ ở đây toàn lấy gái thiên hạ mà gái ở làng lạnh toàn lấy mới rất là ừ. đây. nhưng mà đây. trước đây các cụ này rất đẹp bưởi sai toàn những chùm hai chùm ba quả ừ. rất là long lanh rất là đẹp như này đấy con gái ở nơi khác về chẳng việc cô nào đẹp ra cô nào đẹp ra rất là đất đánh hòa và các bạn ơi nếu như các bạn có thắc mắc gì thì nên hãy liên hệ với tôi là Miss Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 066 và 0914 618 969 để được cập nhật những thông tin mới nhất thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh à, trên trang YouTube à, của công ty trách nhiệm hạn Tân Phát Bắc Giang và à, mọi những cái chia sẻ của các bạn à, thì là một cái động lực để giúp chúng tôi có được video hay hơn những video thiết thực hơn và nếu các bạn muốn đến thăm vườn bưởi này thì các bạn hãy đến à, vườn bưởi ở thôn ở Tráng Việt thôn 7 thôn 7 Tráng Việt Mê Linh Hà Nội của nhà bạn Nguyễn Thành Trung và chúng tôi sẽ đăng kèm cùng số điện thoại của bạn Nguyễn Thành Trung ở đây để các bạn được cập nhật những thông tin về hướng dẫn chăm sóc bưởi cũng như là à, chất lượng bưởi như thế nào các bạn nhé à, tạm biệt các bạn và hẹn các bạn gặp vào những clip tiếp theo